Xin chào tất cả anh em, ngày hôm nay đã đến với video DPI 100 và 1000 Trước khi vào clip thì DBI là cái đồ nhảy mà anh em thường hay gọi là biết Nó nó là cái độ pixel khung hình thôi chứ thật ra không phải là đồ nhảy đâu Thì theo kiểu là màn hình của chúng ta có một cái khoảng từ A đến B, C, D, E gì đó Ừ. là một khoảng nhỏ như này sau đó về ai lớn hơn thì chúng ta sẽ có một khoảng to hơn kiểu giống như vậy và cái phạm vi chuột của mình sẽ di chuyển ở trong đó nó to hơn ngày hôm nay thì mình sẽ chơi thử DPI 100 và 1000 nó khác nhau như thế nào nha mọi người thì hiện tại mình đã chỉnh DPI 1000 cái này là Blue Status 5 nha Blue Status 4 thì có thể chỉnh ở trên ờ, phần mềm ờ, Redis gì đó thì đồ nhạy thì nó sẽ là một cái đồ nhạy duy nhất nhưng mà test ở trên hai cái DPI nha vậy nên tốc độ chuột cũng là một cái tốc độ chuột duy nhất nhưng mà test trên hai cái DPI luôn hôm nay ờ, sẽ là một clip test DPI 100 100 và 1000 Let's go Ok, độ nhảy khá là nhảy Cái độ nhảy setting này là cái độ nhảy mà mình bắn bình thường ấy Nó khá là bình thường thôi, độ nhảy cũng gọi là đủ để one shot rồi đủ để kéo tâm thôi Ok, đây Đầu tiên là one shot, wow Độ, độ nhảy khá là mượt nhưng mà vẫn one shot được Chắc là do cái cảm giác kéo tâm one shot của mình nó cũng khá tốt Độ nhảy này nhảy khá là nhanh nha Rất là nhanh luôn Chuột mình di chuyển gọi là có tí xíu rồi DVI chứ DVI 100 độ nhảy khá là có tí xíu rồi còn về cái quanh shot này thì do là mình kéo tâm quen rồi còn về mình kéo tâm này ui đồ nhảy nó nhảy quá DPI này ở cái này đồ nhảy nó cao quá nên nó hay bị phun đỏ qua qua đầu đồ nhảy này cao lắm tâm tôi khá là rung lắc đồ nhảy khá là nhanh nha coi một vòng là rất là đơn giản luôn uh. đồ nhảy khá cao vậy nếu mà ai tập được cái đồ nhảy cao cao này thì thì bắn khá là ok dễ one shot kiểu lâu lâu cứ kéo đại cái cùng one sót lên kéo đại à kéo đại cũng lên dính đỏ quan trọng là thực chiến vậy nên mình sẽ đi bắn thực chiến ok cùng nhau vào thực chiến dvi 1000 chuột nhanh quá lắc nhẹ cái là nó rung màn hình luôn gọi là chuột nhích ở trên cái màn phím gọi là có tí xíu thôi để mình lấy cái cái điện thoại mình quay lại tí đăng lên mình sẽ ghép vào tường ngay đoạn này nha này nhích nhẹ hèo luôn nè à. đó đó đó đó, đó nhích khá là nhẹ hều nhưng mà nó quay khá là nhiều còn lúc trước là mình phải nhích cỡ tầm này mới được một vòng bây giờ cỡ này là ba vòng luôn rồi ok trời tim địch sao gà vậy tim thôi bánh ghê quá rồi tôi lấy cái gì tôi chơi tôi nhảy khá cao về kéo đầu lắm đầu luôn nhá rồi nhạc nhanh như thế này khó là khá là khó kiểm soát bánh khá khó kiểm soát khá khó cái tầm cái tầm bánh của chúng ta nhưng cái đồ nhà này kéo ờ, shotgun rất là vừa vào đúng người khi nào cũng máu đỏ phải cầm shotgun đâm đầu vào không biết được ui rồi kéo tầm rồi chưa làm được trò chống gì nói chung đồ nhạc này khá là khó kiểm soát vậy nên mình khi mà chúng ta để DPI 100 thì chúng ta cần chỉnh lại mấy cái này giảm độ nhà ít đi xuống nhưng cái độ nhà này mình khá thấy thấy là tâm nó không có được ổn định Bây giờ mình sẽ để DPI là 1000 Nhưng không có DPI 1000 nha mọi người Nó bị giới hạn DPI 900 phải đông lại 999 thì nó cũng đâu khác gì 1000 đâu đúng không Nó phóng to hết cốt mấy cái này luôn <laughs> Có khi vô giờ cái DPI càng cao cái tâm nó càng không rung Xong rồi vô cái tâm nó đứng đơ một chỗ luôn Thì coi như là trở thành gọi là in the best xem CDI 999 à, sẽ giúp chúng ta có cái gì hay không nhé hay nó chỉ là DVI như vậy thôi đó là độ nhạy rất chậm mọi người độ nhạy rất chậm luôn mặc dù vẫn là cái cái cái độ nhạy đi hồi nãy độ nhạy thì ừ, độ nhạy chuột và độ nhạy đi hồi nãy nó chậm lắm mọi người để mình quay bằng cái tay vô từ đoạn này này là đoạn chạy từ bot đó độ nhạy mình lướt nè lướt rất mạnh luôn lướt mạnh quá trời luôn thấy không mà nó ở trên màn hình nó di chuyển rất là chậm rù luôn đó hai đồ nhảy khác nhau tức là khi mình chỉnh DVI thì nó sẽ ảnh hưởng đến độ nhảy đi nha ok tiếp tục quay trở lại với độ nhảy của máy tính thì từ đây chúng ta rút ra đó chính là khi chúng ta để DVI cao thì chúng ta sẽ để độ nhảy ít đi càng cao khi chúng ta để DVI thấp thì để độ nhảy ít đi càng thấp ok bây giờ với cái tốc độ này mình vô mình bắn chắc là không lại thành lèo này đó mình phải chỉnh lại cái DVI này cho nhanh hơn rồi nè ok bây giờ ít là nhanh hơn one shot khá là ok này ồ tâm khá là đứng nha tâm giống như không giật luôn á tâm chỉ có tẹt ra thôi chứ tâm hình như không giật luôn á ồ tâm chỉ có nó chỉ có tẹt ra thôi chứ thật ra là cảm giác như cái điểm ở giữa là nó nằm ở ngay cái độ chỗ đó luôn chỉnh thử cái này lên là một đi u uh. u uh, độ nhạy kìa u được phép. đồ nhảy khá là ok luôn mọi người đồ nhảy nó có một cái độ đầm nhất định mà mình mình nghĩ là phải để đi cao càng cao thì nó có được cái độ đầm này chắc nhiều người u uh. à thì ra là thế cảm giác như cái độ đầm này khá là ok mọi người ơi bánh cảm giác khá là đầm năm đi ok đồ nhảy đồ nhảy ít của mình đã nhanh hơn xíu để thoát ra bánh ván là biết ngay let's go bên đường ok với một DPI khác độ nhảy đầm DPI cao độ nhảy sẽ đầm và tâm sẽ ít rung hơn vậy nên ai để DPI khá cao thì nó ít rung hơn u mình cảm giác dính dính giống mình ca nha ghê yeah, yeah. tiền cáp giáp đồ nhảy giống như ca vậy lèo luôn khá là giống như ca luôn đồ nhảy khá là đầm luôn mọi người mình cảm giác mình bắn cảm giác như cái kiểu kéo tâm nó khá là giống ca luôn nhất sướng nha kiểu kéo tâm nó đầm á ù đồ nhảy đợt này chắc lần sau mình để đồ nhảy mình bắn luôn mình chỉnh lại một chút xíu cho nó quen tay là ok bắn đầm như vậy dễ one shop ui rồi hay quá ta bắn nó dùng tao bắn nó dùng tao bắn nó dùng tao coi <laughs> cho nào cho nào chúng ta nên chơi gì này chơi gì này mày khá là đồ nhảy khá đậm cảm giác chết đầm luôn chứ đừng nói khá đậm nhưng mà vẫn chưa quen

Sao quà cuối không đẹp mắt gì hết vậy Nói chung clip tết của mình đã đến đây là kết thúc Nhớ bấm like và subscribe nha Một clip tuyệt vời Bye bye